Trong nửa đầu năm 2022, thị trường bất động sản ghi nhận những diễn biến cả tích cực lẫn tiêu cực. Cụ thể, tại hội thảo dòng tiền và xu thế bất động sản cuối năm 2022, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc bộ phận nhà ở CBRE cho biết trong quý 2 năm 2022, nguồn cung tăng cao đột biến so với cùng kỳ khi các chủ đầu tư tung ra 13.000 căn hộ. Tổng nguồn cung mới trong nửa đầu năm 2022 gần bằng nguồn cung mới cả năm 2021. Điều này cho thấy thị trường có sức bật rất cao. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hiện tại thành phố Hồ Chí Minh không có căn hộ bình dân và trung cấp. Nếu có thì nằm ở xa trung tâm. Nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án cao cấp và hạng sang đã đẩy giá bán căn hộ ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt. Giá bất động sản liên thổ tăng mạnh khi các dự án mới xác lập mức giá kỷ lục, giá sản phẩm trung bình từ 200 đến 400 triệu đồng một mét vuông, đặc biệt có những sản phẩm biệt thự lên đến 700 tỷ đồng một căn, tạo ra mức giá mới trên thị trường biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo ông Kiệt, sự mất cân đối về nguồn cung tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng rõ do chi phí phát triển dự bị đẩy lên cao nên hầu hết sản phẩm đưa ra thị trường thời gian tới chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Phân khúc tầm trung không có nguồn cung từ nay đến cuối năm nếu không có sự hỗ trợ để phát triển các sản phẩm nhà ở bình dân, nhà ở xã hội. Thị trường trong giai đoạn tới cái mức độ hấp thụ nó sẽ có xu hướng nó sẽ giảm hơn so với thời gian trước đây. Thứ nhất là do mức giá của thị trường hiện nay nó cũng đã tăng rất là cao thứ hai nữa là cái ờ, thị trường sơ cấp thì hầu hết tập trung cao cấp và hạng sang thì chính vì vậy là cái nhóm sản phẩm thực nhu cầu ở thực như là tầm trung và bình dân thì nó là không có nhiều chính vì yếu tố này nên thành ra rằng là cái mức độ hấp thụ thị trường nó lại phụ thuộc rất nhiều đối với lại cái lượng nhà đầu tư và trong khi lượng nhà đầu tư hiện nay thì cái yếu tố mà họ cân nhắc rất kỹ đó chính là vấn đề dòng tiền và vấn đề tài chính Vingroup, Novaland, Himlam, Hương Thịnh, BKMX, Sun Group hay Bitexco. Trước hết, các chủ đầu tư có sẵn quỹ đất để xây nhà ở xã hội. Việc phát triển quỹ đất nhà ở thương mại hiện đang rất khó khăn, thủ tục kéo dài, chi phí tiền sử dụng đất tăng cao. Trong khi đó, quỹ đất nhà ở xã hội thì lại đang có sẵn. Nếu chủ đầu tư muốn phát triển thì sẽ được tạo nhiều điều kiện để được giao triển khai, lại không phải lo ngại về tiền sử dụng đất cao do các dự án nhà ở xã hội được miễn hoàn toàn. Một số chủ đầu tư cũng muốn trực tiếp xây dựng quỹ đất nhà ở xã hội 20% trong lòng các khu đô thị của mình để đảm bảo gìn giữ chất lượng sống và tối ưu hạ tầng sẵn có của khu đô thị. Bên cạnh đó, xây dựng nhà ở xã hội được miễn tiền thuê đất, chi phí chủ đầu tư bỏ ra để xây dựng thấp hơn, tổng chi phí bán hàng và marketing cũng giảm 3 đến 5 lần so với dự án thương mại bình thường. Cùng với đó, nhờ giá bán hợp lý, đáp ứng đúng nhu cầu thực của người dân, nên việc bán hàng sẽ rất thuận lợi bất chấp thị trường, bất chấp chu kỳ bất động sản. Do đó, chủ đầu tư sẽ được tiếp máu từ cả nguồn vốn tín dụng ngân hàng lẫn tiền mua nhà theo tiến độ từ khách hàng. Hơn thế nữa, việc cam kết thực hiện hàng trăm ngàn căn nhà ở xã hội thể hiện trách nhiệm với xã hội của các chủ đầu tư, với những người yếu thế hơn trong xã hội, góp sức thiết thực trong quá trình an sinh. Việc làm tốt đẹp này sẽ được nhiều cơ quan truyền thông, báo đài quan tâm, tạo nên hiệu ứng PR marketing rất hiệu quả tới cả khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước.